Chào mọi người, hôm nay tôi sẽ làm một cái video để làm về cái quy hoạch tại sân bay Phan Thiết cho mọi người có thể theo dõi. Thì đây là trung tâm của thành phố Phan Thiết. Thì chúng ta sẽ đi theo đường Hùng Vương để đi qua đường Nguyễn Thông và đi tiếp ra đường DT716 đường Võ Minh Giáp để đi tới sân bay Phan Thiết. Từ trung tâm của thành phố Phan Thiết thì đi tới sân bay Phan Thiết là 13 km. Tại vì đây là con đường dọc bờ biển người Đình Chiểu thì trên con đường này thì có hàng trăm resort khác nhau của thuộc phường Hàm Tiến và thuộc uh, phường Mũi Né thì nơi đây được mệnh danh là thủ phủ resort miền Việt Nam thì Mũi Né là một cái địa danh được uh, rất nhiều người trên thế giới biết tới vì thế khi nhắc tới uh, Mũi khu du lịch quốc gia Mũi Né thì thường là người ta chỉ biết tới uh, phường Mũi Né thì đây là con đường DT 700 16 hay là đường vòng Nguyên Giáp để đi ra sân bay Phan Thiết thì ngay cái ngã ba mà đường ờ, Nguyễn Thông giao với đường DT706 thì đi ra sân bay Phan Thiết thì khoảng 6 km còn đây là khu vực có rất là nhiều dự án bất động sản khác nhau Vinpearl có Summerland 10E này, có Ceiling City của tập đoàn Răng Đông đây là khu biệt thự 10E Minh Thành thì Silent City là một cái tổ hợp nghỉ dưỡng của tập đoàn Đằng Đông rộng tới hơn 350 hecta có sân golf và có lâu đài Điều Vang thì đây là đường DT 716 là đường Võ Nguyên Giáp thì đây con đường đi từ thành phố Phan Thiết mà chạy thẳng ra ngoài bầu Trắng còn đây là con đường đi vào sân bay thành phố Phan Thiết hay còn gọi là sân bay Thiện Nghiệp đây là khu vực làm sân bay Phan Thiết này. thì sân bay Phan Thiết được kỳ vọng sẽ sớm hoàn thành và đây là một cái đòn bẩy để phát triển về du lịch tại thành phố Phan Thiết mọi người có thể thấy bên tay trái của con đường đi vào sân bay thì bên tay trái là khu vực xây dựng sân bay Phan Thiết thì đây là con đường bao xây dựng sân bay Phan Thiết theo ờ, cái con chuột tôi chỉ tên còn đây là con đường DT 715 đường này nối từ đường DT 716 ra quốc lộ 1A bên tay phải cái đường vào sân bay Phan Thiết đó, thì sẽ quy hoạch những cái khu thương mại dịch vụ thì sân bay Phan Thiết thì có quy mô 543 ha, còn 150 ha thì dùng cho mục đích quân sự 110 ha dùng cho dân sự và 283 ha còn lại thì dùng để xây dựng các hạng mục công trình thuộc sân bay Phan Thiết. Thì đây là con đường à, DT 716 song song với đường Nguyễn Đình Chiểu và đi à, qua khu du lịch quốc gia Mũi Né. Đây là hình dạng của phường Mũi Né. Rồi.